tự cổ chí kim, những sự tích và ghi chép về việc cổ nhân tu luyện đắc đạo thành thần tiên có không ít. Trong đó, câu chuyện về Đinh Giả hạt tu thành tiên cũng được lưu lại trong truyền thuyết. Tâm linh cuộc sống xin chào quý khán thính giả. Ngày xưa, trên đỉnh Ngô Sơn, phía đông nam Hồ Tây thành Hàng Châu, Chiết Giang, có một vị thần tiên, đó là Đinh Giả hạt Đinh Giả Hạc khi trước nguyên là cô Dũng tự sống ở Bắc Trang Giá Kiều. Khi chưa gặp đạo, ông nghĩ làm sao có thể muốn tu luyện mà đắc đạo thành tiên được. Người thường đã quen với vòng tuần hoàng sinh lão bệnh tử của nhân sinh, nhưng Đinh Giả Hạc lại có cảm xúc đặc biệt. Ông muốn tìm đến một con đường giải thoát, trở về với bản nguyên của sinh mệnh. Tỉnh ngộ, nhân sinh quá ngắn ngủi. Trước đó, Đinh Giả Hạc có một người bạn thân, sức phúc hơn người, Thân thể tráng kiện, người này từ bé chưa bao giờ ốm đâu, nhưng một ngày nọ anh ta đột ngột lâm bạo bệnh vào qua đời. Đinh giả hạt thở dài cảm thán thọ mệnh của con người ngắn quá. Ai cũng cho rằng sống đến 60, 70 tuổi là chuyện thường tình, nhưng sao một hán tử khỏe mạnh cường tráng như vậy có thể đột nhiên đổ bệnh mà chết, nháy mắt đã xuống tới âm tàu địa phủ của Diêm Vương lão gia. Kỳ cục quá, ông đã cảnh ngộ sâu sắc Ai mà biết được Trường bệnh này sẽ không làm hại chính thân tôi Ai có thể cho tôi một tấm phiếu đảm bảo rằng Tôi nhất định sẽ sống đến 60 hoặc 70 tuổi Sinh mệnh giống như hỏa tinh bất ngờ đâm vào đá Như ánh chớp trên bầu trời Có thể giữ được bao lâu đây Bạn tôi anh ấy mất rồi Tôi chẳng lẽ cũng sẽ chết như vậy ơi Chẳng bằng vứt bỏ cuộc mưu sinh nhỏ nhặt này Tả bỏ gia thất Đi tìm kiếm một phương pháp trường sinh bất lão tự thù ích nếu so với một người Hán đoản mệnh chẳng phải có ý vị hơn rất nhiều sao. Suy nghĩ thấu triệt như vậy khiến Đinh Giả hạt kiên định hạ quyết tâm, ông đã thực sự vứt bỏ cuộc mưu sinh của bản thân, tìm đến Ngô Sơn trên Thụy Thạch Sơn để tầm đạo. Lúc đó Động Dương Tử đang ẩn cư trên Thụy Thạch Sơn, lấy pháp danh là Từ Hoàng Đạo. Ông từng đắc được bí quyết tu hành của thiên nhân do Trương Tử Dương truyền dạy, khổ tâm tu luyện cuối cùng đắc được đạo Pháp. Khi ông 83 tuổi đã lưu lại danh ngôn bất ly bản tính tức thần tiên, sau khi tắm gội thay y phục, ông ngồi đọc tụng kinh thư rồi tọa hóa. Đinh Giả hạt may mắn được từ Hoàng Đạo ở Thụy Thạch Sơn truyền thụ đạo Pháp, tu hành rất nhiều năm, nhưng mọi người đều không biết bản sự của ông. Ông chỉ xuống núi mỗi tháng một lần, đến khu vực trước cửa quan hạng khẩu tụng kinh, nhận được bố thí ngũ cốc của vài chục gia nhân đại hộ đỗ thị. Tuy nhiên, ông không nhận nhiều, cũng không tích trữ lương thực. Bay đến Tô Châu để xem hoa đăng. Một năm nọ vào dịp Tết Nguyên Tiêu, có vài chục thí chủ ở quan hạng khẩu hẹn nhau cùng đến am của Đinh Giả Hạt để bố thí ngũ cốc. Đinh Giả Hạt nhờ những người trong am làm cơm chay khoản đãi các vị thí chủ này. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi bàn tán sôi nổi có người nói lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu của chúng ta bất quá cũng tạm tạm thôi. Nghe nói lễ hội hoa đăng ở Tô Châu mới là thiên hạ hạng nhất, không biết làm cách nào mới kịp tới đó mở mang tầm mắt. Thấy mọi người đều rất mong muốn được xem ngắm cảnh hoa đăng ở Tô Châu. Đinh Giả Hạc liền nói, chư vị thí chủ, muốn xem hoa đăng, ở Tô Châu có gì khó. Chư vị chỉ cần làm theo cách tôi bảo, liền có thể đi xem. Mọi người đều tỏ vẻ không tin và nói Sư phụ Đinh, ông bắt đầu trêu chúng tôi Chúng tôi chỉ nghe nói Diệp Thiên Sư Diệp Pháp Thiện đã từng đưa đường Minh Hoàng lên không trung xem hoa đăng Bây giờ sao có thể xuất hiện một Đinh Thiên Sư khác Đinh Giả Hạc nói Tôi là có phép thu nhỏ địa Thời cổ đại có vị thần tiên tên Phí Trường Phòng đã truyền hạ pháp thu nhỏ địa Nó giúp ông ấy thiên lý vạn lý đều trong tầm mắt Tôi đã học được phép này Chư vị chỉ cần nhắm mắt lại là được Bất quá chỉ nghe tiếng gió rít vù vù bên tai Nhưng chư vị nhất định không được mở mắt Nếu không sẽ lập tức rơi từ trên trời xuống Lúc ấy tất cả mọi người đều nghe theo và nhắm mắt lại Chỉ nghe đinh giả hạt niệm niệm vài câu gì đó và hét lên một tiếng nhanh Chúng nhân quả nhiên nghe thấy tiếng gió rít bên tai Trong phút chốc tiếng gió đã ngừng lại lại nghe thấy đinh giả hạt hét lên một tiếng, mở mắt. Mọi người mở mắt ra, thấy quả nhiên thân đã ở thành Tô Châu rồi. Lúc này, đinh giả hạt đã biến mất tung ảnh. Hóa ra khi ấy đinh giả hạt đã phi thân về Ngộ Sơn. Ông đến nhà của những vị thí chủ để báo tin, mọi người đã đến Tô Châu để xem hoa đăng. Đến canh ba, tôi sẽ mang họ về nhà. Xin đừng lo lắng về điều đó. Đinh Giả Hạc đến tận nhà từng người báo xong, rất nhanh lại bay đến thành Tô châu hội ngộ cùng mọi người. Họ đã đến thăm những nơi náo nhiệt nhất ở thành Tô Châu, mua rất nhiều đồ ăn ngon và quà bánh ở Tô Châu, hứng thú thưởng ngoạn. Xong xuôi đâu đó, Đinh Giả Hạc lại dùng phép đưa chúng nhân về nhà. Khi các thí chủ nọ về đến nhà, người nhà đều hỏi sư phụ Đinh vừa rồi mới qua đây nói rằng các người đều đi Tô Châu xem hoa đăng. Đúng vậy sao? Sư phụ Đinh không nói đùa chứ. Ngàn lần chân thật, cả nhóm chúng tôi đã được đến Tô Châu. Hàng chục thí chủ đều nói như vậy, và họ cũng đưa ra những quà bánh và món ngon mà họ mang về từ Tô Châu. Lúc này mọi người mới minh bạch, sư phụ Đinh thực sự là một vị thần tiên có thể đi mây về gió. Người nhà đều sửng sốt Chúng ta sống lâu như vậy bên một vị thần tiên Vậy mà chẳng biết gì Quả là người trần mắt thịt Tọa hóa thành tiên Ngày hôm sau, mỗi gia đình chuẩn bị một lễ vật đến am để bái đinh giả hạt làm sư, muốn học những pháp thuật thần tiên của ông. Họ khẩn cầu, sư phụ đinh, ngài đúng là một vị thần tiên hạ phàm đang sống giữa nhân gian, sao lại giấu đi thân phận nhất định không cho chúng con biết. Giờ đây chúng con đều muốn đến bái Ngài làm Thầy, muốn theo Ngài học chút phép thần tiên. Ngài còn có công phu thần kỳ nào, có thể cho chúng con xem xem chút không? Đinh giả hạt cười nói, ta cũng có thể hóa hạt. Chúng nhân đều hỏi, làm thế nào để hóa ra nó? Hãy làm cho chúng con xem. Đinh giả hạt bèn cắt hàng chục con hạt giấy bằng kéo. Sau đó, chỉ thấy ông niệm niệm một câu thần chú, hít một hơi và kêu lên, biến. Đột nhiên, những con hạt giấy đó biến thành những con hạt thật, kêu lên vài tiếng và bay lên không trung. Mọi người thấy vậy liền đua nhau chạy theo bắt hạt. Nhưng bắt được không dễ khi tóm vào tay chúng lại biến thành hạt giấy. Trong lúc chúng nhân tranh nhau bắt hạt, đinh giả hạt đã lặng lẽ tọa hóa mà đi, khiến người người có mặt ở đó đều bàng hoàng tiếc nuối. Hé lộ chân cơ tu luyện sau này mọi người mới biết Đinh Giả Hạc mấy ngày trước đã viết mấy câu thơ lưu lại cho người vợ Vương Thị. Lãng tán lục thập tam, diệu dụng vô nhân thức, thuận nghịch lưỡng câu vong, hư không trấn trường tịch. Khi chồng bà lên núi đi tu luyện, Vương Thị không tin bất cứ chuyện thần tiên gì, chỉ đến khi chồng mình tọa hóa mà đi, bà mới biết chồng mình đã chân thực tu thành thần tiên. Chân thân của Đinh Giả Hạc sau khi tọa hóa, vẫn ngồi đá tọa ngay ngắn như khi còn sống. Vương Thị dùng vải gói ghém chân thân của chồng, mang đến Am Ngộ Sơn, hàng ngày hương hỏa thờ phụng. Còn bản thân bà lấy danh là Vương Thủ Tố, cũng là một nữ đạo sĩ, từ đó 20 năm không rời núi Ngộ Sơn. Sau đó, chính bà cũng tu thành tiên nữ rồi rời đi. Pháp tu đạo thành tiên của Đinh Giả Hạc thường nhân không cách nào biết được. Tuy nhiên, từ hai câu thơ mà ông lưu lại thuận nghịch lưỡng câu vong, hư không trấn trường tịch, hậu nhân có thể tìm ra manh mối của tu luyện. Trong nhân thế, cho dù thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng không sao, người tu luyện cần tu cái tâm, không khởi động tĩnh, bất quản tu luyện cần trải qua bao nhiêu năm tháng, con đường tu hành tịch mịch đều cần có thể bảo trì sự kiên trì. Đương nhiên, tu luyện cũng có khác biệt tầng thứ, tu thành chính quả chân tiên, không nhập luân hồi, mới tính là có thành tựu. Tu đạo tu Phật cũng không thể không có sư phụ chân chính, do đó cần phải tìm ra chính pháp môn, đắc được chân sư truyền thụ. Nhất định không thể khuyết thiếu những điều kiện căn bản đó. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Người tu đạo dở chừng hối hận, nhìn đồng môn viên mãn công thành. Chuyện kể rằng, những năm triều tùy hương thịnh, có ba người bạn tên Bùi Thầm, Vương Kính Bác, Lương Phương ước hẹn cùng nhau tu đạo, trở thành đạo hữu. Họ rủ nhau tới núi Bạch Lộc để cùng tu hành. Ba người họ vốn dĩ tưởng rằng thông qua tháng ngày tích lũy, học một chút pháp thuật hóa đá thành vàng, tìm được thuốc trường sinh bất lão thì họ liền có thể hóa thành thần. Đạo, tiên rồi. Nhưng không ngờ, mặc dù đã ngậm đắng nuốt cây tu hành được mười mấy năm Vậy mà ngoại trừ tay chân xuất hiện đầy vết chai thì cũng chẳng đạt được cái gì hết. Không những thế, Lương Phương sau đó cũng qua đời. Kẻ đi người ở Một ngày nọ, Vương Kính Bác nói với Bùi Thầm Ta sợ dĩ ly vì quê hương, rời khỏi gia đình, không nghe ngũ âm, không ăn mỹ vị, không nhìn mỹ sắc, vứt bỏ phủ đệ xa hoa mà tới trong nhà cỏ bần hàng, quên đi thú vui tiêu khiển mà một lòng chịu khổ tu hành, Hết thảy đều là vì mong bản thân một ngày có thể cưỡi hạt đạp mây, du ngoạn nơi bồng lai tiên cảnh. Cho dù không đạt được đến như thế, thì ít nhất ta cũng sẽ có thể được trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều không cách nào trở thành hiện thực, cũng tránh không khỏi cái chết. Điều hiện tại mà kính bác ta muốn làm chính là xuống núi cưỡi trên lưng những con tuấn mã cao lớn mặc những bộ y phục da bào quyền quý, bầu bạn cùng mỹ nữ, nghe những lời hay tiếng đẹp, du ngoạn khắp Trường An, Lạc Dương, theo đuổi con đường làm quan, xây dựng công danh sự nghiệp, hưởng thụ phồn hoa nơi thế gian con người. Mặc dù ta không thể thưởng lãm tiên cảnh, mặc sức ăn uống nơi giao trì, không thể cưỡi rồng đi mây về gió, cũng không thể lấy mây ngũ sắc làm xiêm y, hay xem chim loan ca múa, cũng chẳng có tiên nhân bầu bạn, thế nhưng ta chí ít cũng có thể đem thân đặt nơi quyền cao chức trọng, đứng trong hàng ngũ chư thần hiển hách của triều đình. Huynh có muốn hay không cùng ta xuống núi để tránh khỏi phải chết ở nơi này? Bùi thầm trả lời, ta là người đã từ trong mộng tỉnh lại thì sẽ không tiếp tục mê luyến những thứ này. Bùi thầm khuyên vương kính bác ở lại tu đạo nhưng không được. Những năm đầu dưới thời vua Trinh Quán, Vương Kính Bắc nhờ gia thế và chức quan thổ xưa mà được bổ nhiệm làm tá võ kỵ vệ, được đại tướng quân Triệu Phi gả con gái cho. Mấy năm sau đó, quan Vương Kính bác đến đại lý tự bàn việc triều đình. Có một lần, ông phụng lệnh hoàng đế xuất hành tới Hoài Nam, ngồi thuyền đi qua Cao Bưu. Ông mặc một kiện áo bào của quan đại thần có màu đỏ thẫm, biểu hiện uy phong lẫm liệt, khiến cho những thuyền bè khác đều không dám đến gần. Vừa khi đó, bầu trời lất phất mưa bay nhẹ. Bất chợt từ đâu, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ trước mũi thuyền quan chạy lướt nhanh qua. Trên thuyền, một vị lão nhân, thân mặc áo tơi đầu đội nón rộng vành, đang chèo thuyền lướt nhanh như gió. Hữu duyên hộ ngộ. Vương Kính Bác thấy vậy, trong lòng có điều không thoải mái, ta là khâm sai sứ thần, uy vàng khắp chốn. Ông lão đánh cá này sao lại dám cả gan vượt trước mũi thuyền của ta Nghĩ như vậy Ông liền chăm chú quan sát Vừa nhìn liền phát hiện ra Người đánh cá kia vậy mà lại chính là Bùi Thầm Kính bác bèn lệnh cho thuyền quan lập tức đuổi theo Mời Bùi Thầm cho thuyền tới gần sát Để lên trên thuyền lớn gặp mặt Vương Kính bác nắm chặt tay Bùi Thầm nói Huynh ẩn cư trong núi đã lâu Không màng danh lợi mà một mực tu đạo tại sao đến bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này? Gió xuân không thể điếu lại, cảnh đẹp không thể bắt lấy. Cổ nhân luôn vì ngại ngày ngắn đêm dài mà cầm đút du ngoạn, càng huống hồ là người trẻ tuổi. Làm sao có thể sống uổng thời thanh xuân tươi đẹp nhất đây? Ta xuất sơn đã nhiều năm như vậy, giờ đã là quan bình sự của triều đình. Mấy ngày trước, ta nhờ tận tâm hành án công bằng mà được đương triều thiên tử ban tặng cho chế phục. Hiện nay Hoài Nam đang còn có nghi án cần điều tra, quan lại được mời đến để nghị bàn luận tội. Hoàng thượng muốn tìm một viên quan nắm rõ lý lẽ đến trước, rồi sau đó lại thẩm tra. Ta là người được chọn. Không ngờ tới lần này xuất hành lại gặp được huynh trưởng. Ta mặc dù không có đường làm quan rộng mở thuận lợi, nhưng so với một ông lão sống trong núi, thì thầm tự nhận là cũng mạnh hơn một chút. huỳnh trưởng vẫn thật là khó hiểu giống như trước đây. Nếu huỳnh có cần thứ gì, ta nhất định dân tặng. Bùi thầm nói, lão phu sống nơi sơn giả, tâm như mây như hạt, không cần phải đem thứ quan chức giống như chuột chết ấy tới dọa nạt ta. Ta tỉnh người động, cũng giống như chim bay với cá lặng đâu đã vào đấy. Mỗi người mỗi việc, cớ sao còn phải kiêu ngạo khoe khoang cả mọi thứ nơi thế gian con người ta đều có thể đem tặng cho Ngài. Vậy thì Ngài còn lấy cái gì để tặng cho ta đây? Tại Thanh Viên, Kiều Đông có một vườn anh đào lớn rộng cả vài dặm. Phía bắc khu vườn có một cái cổng đủ rộng cho xe ngựa ra vào. Nơi đó chính là chỗ ở của ta. Những lúc ngài rỗi rãi việc công có thể tới nơi đó tìm ta. Nói xong, ông liền bỗng thoát rời đi. Vương Kính Bác tới Quảng Lăng ở lại hơn 10 ngày. Ông thường hay nhớ tới lời mà Bùi Thầm nói. Vì thế, Vương Kính Bác quyết định xuất môn ra ngoài tìm kiếm. Quả nhiên, ông tìm thấy ở vườn anh đào có một cổng cho xe ngựa ra vào. Ông hỏi thăm một chút thì được biết, nơi đó quả thực là nhà của Bùi Thầm. Vương Kính Bác được người dẫn vào bên trong. Ban đầu, cảnh sát còn có chút hoang vắng nhưng càng đi lại càng trở nên mỹ lệ. Đến khi tới cửa lớn của căn nhà thì thấy bên trong lầu các tầng tầng, cây cối hoa cỏ tiền diễm tú lệ, cảnh sắc tươi đẹp tựa như không phải nhân gian. Trong không khí, một hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới, làm say mê lòng người, lần lần như muốn bay thẳng lên trời cao. Vương Kính Bác lúc này không còn cảm thấy được mình là sứ thần của Hoàng thượng nữa. Bộ quan phục của mình giờ nhìn lại, ông cũng thấy chẳng khác gì da chuột. Chỉ chốc lát sau, ông nghe thấy âm thanh tiếng ngọc bội và bảo kiếm va đập vào nhau. Tiếp theo đó, hai người tỳ nữ xuất hiện, nói chủ nhân đã đến. Ngay lập tức, Vương Kính bác nhìn thấy một người đi tới, áo mũ xuất sắc hơn người, dung mạo dáng vẻ phi phàm. Vương Kính Bác thấy thế bèn tiến lên trước bái kiến, nhưng khi vừa nhìn thì phát hiện ra đó chính là Bùi Thầm. Bùi Thầm nói, người làm quan nơi thế gian phạm tục ăn quá nhiều những thứ đồ tanh nồng, lại còn thêm vào ưu sầu và dục vọng mãnh liệt thiêu đốt trong lòng. Những thứ gánh nặng này ép người tới mức sức cùng lực kiệt. Sau đó, Bùi Thầm hướng kính bác chắp tay hành lễ rồi mời kính bác vào trong nhà. Cảnh sắc bên trong lại càng phi thường hơn, bảo vật trang trí gỗ sơn đỏ thấm chạm khắc tinh tế, hoa văn trên bình phong vân tiên hạt tương giao, tỏa ra ánh hào quang kỳ dị. Bốn người tỳ nữ cầm khay ngọc trên tay, dâng lên những món đồ trân quý hiếm lạ chưa từng thấy qua ở nhân gian. Tất cả đều là mỹ thực mỹ tửu mà thế tục không thể nào làm ra được. Thấy sắc trời dần chuyển sang chiều, Bùi Thầm liền kêu người hầu đem ghế ngồi của mọi người di chuyển đến gần cạnh nhau hơn một chút từ trên công cụ thắp đèn, chín đầu đèn lấp lóe lay động mạnh mẽ phóng ra. Lập tức, khắp cả căn phòng sáng rực lên. Hai mươi nữ nhạc công tuyệt sắc ngồi thành hàng phía trước. Bùi thầm quay đầu lại nói với người hầu, Vương Bình sự vốn là bằng hữu trong núi của ta. Bởi vì tâm tu đạo không kiên định, nên đã bỏ lại ta để xuống núi. Mười mấy năm trôi qua ông ấy mới là một viên quan của triều đình nhưng dù sao thì những mong nguyện thế tục trong lòng ông ấy cũng đã đạt thành Vương Bình sự cần những thú vui khoái lạc nơi thế gian Người có thể chiêu mời đến nữ tử đã thành hôn trong các gia đình sĩ phu Nếu phụ cận không có thì trong vòng 5.000 dặm cũng đều có thể tìm đến Tiểu đồng nghe xong đáp ứng rồi rời đi Lát sau trở lại mang theo một nhạc kỹ Từ bậc thềm phía tây đi lên Cung kính tới trước bùi thầm bái kiến Bùi thầm chỉ vào vương kính bác nói Tham kiến bình sự Vương kính bác nhìn kỹ thì phát hiện người vừa đến đúng là thê tử của mình Thê tử của ông cũng vô cùng kinh ngạc Cả hai người đều không nói với nhau lời nào Nhóm nữ nhạc công đưa tới cho Triệu Thị một cây đàn tranh Đây là nhạc cụ mà bình thường nàng am hiểu nhất Sau đó, những nhạc công và nàng cùng nhau hợp tấu Vương Kính bác lấy từ trên bàn một quả mận đưa đến cho Triệu Thị. Triệu Thị thừa dịp mọi người không chú ý, liền đem quả mận dắt vào trên váy. Tất cả những bản nhạc mà các ca cơ biểu diễn, Triệu Thị đều không thể bắt kịp. Bùi thầm không ngừng ra hiệu cho các ca nương dừng lại nửa nhịp để chờ Triệu Thị. Khách và chủ nâng cốc chúc tụng vui vẻ, vô cùng sung sướng. Đến khi sát trời gần sáng, Bùi thầm nói với Tiểu Đồng – tiễn triệu phu nhân Rồi sau đó lại quay sang nói với triệu thị Căn phòng này là phòng tranh của cửu thiên Là nơi mà phàm nhân không thể nào đến được Ta cùng vương kính bác năm xưa là đạo hữu Vì thương tiếc ông ta bị chấp niệm thế tục làm cho trầm mê Mà phải chịu nỗi khổ nơi nơi gần kề nguy hiểm Chìm nổi trong sinh tử Không thể tìm thấy được miền cực lạc Nên ta mới đặc biệt an bài cho ông ấy tới đây mong có thể càng giúp cho ông ta thức tỉnh. Lần này tụ họp sợ rằng khó lại có lần sau. Phu nhân có thể đến cũng là bởi số mệnh cho phép. Mây núi vạn trùng, tới tới đi đi quả thực là rất cực khổ, xin hãy bảo trọng. Triệu thị bái biệt xong liền trở về nơi cũ. Bùi thầm nói với vương kính bác, ngài ở đây nán lại một đêm chỉ e là đã kinh động đến quận thủ. Vẫn nên trở về khách trạm đi thôi. Trước khi Ngài trở lại Kinh Thành thì vẫn có thể lại tới tìm ta Trong trần thế Ngài cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền muộn quấn thân Xin hãy biết trân trọng hơn Vương Kính bác bái biệt ra về Hối tiếc muộn màng Qua năm ngày, Vương Kính bác chuẩn bị về lại Kinh Thành Nghĩ muốn lén tới chào tạm biệt bồi thầm Nên lại đi tới vườn anh đào Thế nhưng khi đến nơi thì Vương Kính Bác chỉ thấy một mảnh đất hoang vu cỏ dại mọc thành bụi, đâu còn thấy có ngôi nhà nào nữa. Ông vì thế mà vô cùng phiền muộn rời đi. Sau khi Vương Kính Bác trở lại Kinh Thành, người nhà họ Triệu, bên ngoại, đối với ông đều rất phẫn nộ. Nhà phụ của ông quở trách rằng con gái nhà ta ngu ngốc vụng dại, không xứng gả cho ngươi. Ngươi nếu như sau lễ cưới với nàng, thấy nàng biết hiếu kính người trên chăm sóc quan tâm người dưới, chịu khổ chịu khó làm lụng vất vả, thì ngươi cũng nên hiểu được mà tôn trọng nàng. Cớ sao lại dùng yêu thuật đưa nàng mang tới nơi xa ngàn dặm, say khiến nàng tấu nhạc giải trí cho người ta. Trái mận kia vẫn còn đó, nó có thể làm chứng. Ngươi cần gì có thể chống chế nữa không? Vương Kính bác cuốn quyết phân trần rằng, trước đó con cũng không hề biết những chuyện này, chỉ e là bùi thầm tu đạo thành công nên muốn hiển lộ chút pháp thuật mà giáo hóa con như vậy thôi.